thánh thơ từ thiên đình bài số 77 kỷ nguyên di lặc Điển giáng lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 9 năm 2022 si lập khai màu đầu năm bính ngọ bước vào chỉnh chu nam kỳ là cõi để tu bắc nam hội hợp để thu người tài bỉ cực rồi tới Thái Lai chiến tranh nạn đói cũng đã sẽ qua tàu kia dẫu có ngăn sông làm sao ngăn được tấm lòng Việt Nam rồng đỏ thực dậy chở mình giặc kia khiếp hải chân tay rụng rời tự tay rút vốn rút lời thu quân trả vị cho người nước nam Việt Nam mở rộng trời Nam Cam Lào Miến Điện cùng chúng quy đàn Phong thần cáo trạng rõ ràng Chư hầu 18 non sông thạp tùng vua dân sấn bước trùng phùng cùng nhau tiến bước dựng đời từ đây phước phận phận phước phơi bày cháu con đông đúc quây quần an yên tháng ba tiệt độ tân xuân di lặc xuất chúng làm vương ta bà nhà nhà kính cẩn quy thần người người cũng lạy ơn trời đã ban ban cho cuộc sống an nhàn ban cho đạo Pháp tin thiên nhiệm màu biết thương biết đủ từ tâm kính trên nhường dưới là đường đạo tâm cơ trời lộ xuống vài phần để con thực tỉnh tú cho kịp thời con hiền mẹ độ không rời con ngoan mẹ độ về nơi của trời cho dù sóng dữ đổi chiều thì con vẫn được phước trời cứu mang Nam bang mẹ ngự cõi trần Đón đưa con trẻ vào thời thượng ngươn Con ơi thời buổi nhiễu nhương Mong con nhẫn nhục cho qua khổ nạn đại nạn rồi sẽ qua đi nạn tai rồi cũng qua nhân thôi mà mong con tỉnh cấy bước đi để con không bị ma vương nhập hồn mong con làm chủ linh hồn chờ ngày mẹ đón con về với cha mong con quyết chí sống pha đường tu chánh đạo mẹ con xôm vầy mong con không bị bủa vây bởi thời loạn lạc khó lường và lây non sông thống nhất từ đây phật vương thánh đức dựng xây nước nhà doanh nhân trung quốc trung đà dựng gây nền móng nhà nhà ấm no Châu vàng được cấy ruộng to Nghề nông trọng dụng quy mô rõ ràng từ thành thị tới nông thôn giao lưu hàng hóa chuyển thông an toàn không còn chịu cần lỡ làng không gọn nhắn mua bán bán trao nhịp nhàng không còn phụ thuộc ngoại bang không còn chịu cảnh làm thuế đặt người không còn tay bế tay bồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời con ơi thế giới đổi rời muôn phương vạn kiếp đời đời yên vui thánh thần bảo trợ tới lui để không ai bị bước vào đạo ma ta đây nhắn nhủ con ta diêu trì phật mẫu mẹ thương con nhiều rồi đây lắm cần thê lương mẹ mong con trẻ biết thương lấy mình mong con chẳng bị lụy tình vì tham sắc dục mất đi tính người mong con giữ mãi nụ cười mẹ con đoàn tụ muốn nơi đón về núi non hùng vĩ sơn khê mẹ ngồi mẹ ngóng trông con từng giờ con ơi điển mẹ thần thơ từng giọt nước mắt mẹ rơi mỗi ngày nước sông rồi cũng tới ngày hòa vào biển nước đón đưa phật về bút cơ thả xuống nỗi niềm mong con ghi nhớ những điều mẹ răn con hối cải ăn năn những việc sai trái mà con đã làm mong con tịnh khẩu tịnh lòng để thân tân được mười phân vẹn mười bút cơ mẹ trải từng hàng để con tình ngộ lời vàng mẹ trao thời gian ngắn ngủi xịt bao ba năm tám tháng tháng chờ nghe con